không thứ nhất là bạn không có tổng quan nhé cái thứ hai là gì bạn bị xa đà vào các chi tiết vâng. khi bạn xa đà vào chi tiết bạn mất tổng quan thì bạn thua là cái chắc vâng. ok vâng. ngay từ ban đầu chúng ta phải tập trung vào tổng quan vâng, em hiểu rồi. Ừ. em thấy là ờ, bây giờ là sách thì nó cũng nhiều ừ. bản thân em thì cũng đã đọc khoảng trên dưới khoảng khoảng khoảng tầm gần hai mươi hai dạ. gần hai mươi quyển rồi, rồi. tuy nhiên là thực tế thì em nhận thấy là mỗi một quyển sách thì nó lại viết một kiểu khác nhau ừ. và và thú thật là đúng như là anh chia sẻ tức là tức là không biết là cái gì là quan trọng <coughs> đấy thế thì theo anh thì trong vòng khoảng 2 năm đầu tiên thì nên đọc quyển sách nào là quyển sách hay nhất theo theo quan điểm của anh ừ. ở đây nó có vấn đề như thế này này theo nguyên lý 80 20 ấy <coughs> thì bạn phải biết là gì chi tiết và tổng quan thì cái nào quan trọng hơn tổng quan à, tổng quan quan trọng hơn đúng không như vậy tổng quan là ở vùng 20 mà sẽ sinh ra 80% lợi nhuận Vâng. Như vậy là thống nhất là gì? Giai đoạn đầu chúng ta phải xây dựng được tổng quan. Vâng. Đúng không nhỉ? Vâng. Thế thì tổng quan thì anh thì uh, anh nghĩ rằng là nó có hai khái niệm. À, khái niệm thứ nhất là khái niệm giá trị. Vâng. Tại vì trong quá trình chúng ta mua ấy, chúng ta phải biết chúng ta mua cái gì, đúng không ạ? Vâng. Chứ không phải là nó cứ tăng giá mà uh, bây giờ người ta uh, bây giờ nó có hiện tượng là gì đem một củ gạch, bọc vào trong một cái giấy rất đẹp, dán nhãn xong hôm nay củ gạch này là 10 đồng mai nó là 12 đồng 12 đồng vẫn mua được no. đến 20 đồng vẫn được nhưng rồi nó lên 98 đồng và người ta nghĩ là gì ngày mai nó sẽ lên trăm mốt như vậy cái chuyện mua này là vô cùng rủi ro bởi vì chúng ta mua một cái sản phẩm gì lớn hơn giá trị thật của nó rất nhiều no. cho nên là nói gì thì nói thì trong quá trình đầu tư thì chúng ta cũng phải mường tượng được là cái giá trị cổ phiếu mà chúng ta mua thì cái đấy là cái tổng quan đầu tiên ừ. tổng quan đầu tiên thì anh khuyên là nên đọc quyển sách là nhà đầu tư thông minh của ừ. Benjamin Graham vâng. theo anh là không nên mua tất cả các quyển sách mà ông Việt Nam viết nhé vâng. ông Việt Nam viết thì chỉ là gì một là gì ông đo lại các kiến thức của các đại nhân vâng nhưng mà nó lại thành F1, F2 có khi là FN rồi. No. Vâng. Cho nên đôi khi là nó tam sao thất bại. No. Vâng. Cho nên như anh thì anh chỉ đọc sách của Tây thôi. Tại vì môn này là nó xuất phát từ bọn Tây. No. Vâng. Cho nên là sư phụ thì anh tìm là sư phụ Tây, không không không <laughs> không khi dịch <laughs> còn sai. Ờ, không không nghe mấy ông lẻo mép được tại vì no. là thường là trong cái môn này những cái người mà đầu tư thực sự người ta chỉ nói về nguyên lý và quy luật thôi. Thế còn tất cả những cái ông mà nói về chi tiết nó có ban vạn 9.000 chi tiết và người ta bảo là em phải tập trung vào ba vạn 9.000 thứ đấy thì bản thân chúng ta không có khả năng tập trung vào ba vạn 9.000 đúng không ạ? À, vâng. Nếu mà nói về nguyên lý tập trung thì tốt nhất là một mà nhiều nhất là hai vâng. ba thì đã là không tập trung rồi vâng. đúng không nhỉ ba việc một lúc à, ba việc là một lúc là hỏng rồi vâng. thế cho nên là tốt nhất là chúng ta nên tập trung và khi tập trung thì tổng quan tập trung thì đầu tiên là chúng ta hiểu về đầu tư giá trị vâng. ok à, sau đấy nhưng mà điều đấy cũng không chúng ta cũng không hiểu nhầm là gì đầu tư giá trị nó chỉ là một khái niệm để mình đánh giá cổ phiếu thôi còn trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư ấy, thì nó còn có nhiều quan điểm và có nhiều cái quy luật nữa vâng. cái, cái thứ hai là chúng ta sẽ phải biết là nó có bao nhiêu loại đầu tư chúng ta đừng tự sáng tạo ra vâng. phần lớn là khi mà một cái người trẻ mà mới tham gia đầu tư thì người ta sẽ nhảy vào thị trường và mua bán ngay và người ta đoán con này lên đoán con kia xuống vâng. ở, ờ, ở pha lên thì cái tỷ lệ ông ấy đoán nó khá là chính xác tại vì là con nào trở lên <coughs> nếu không không đoán pha lên thì nếu không đoán thì ông không mua đúng không vâng. nếu đoán con này xuống thì ông không mua nhưng ông sẽ đoán con này lên con kia lên thì ở trong pha lên ấy thực ra em không cần phải đoán em sẽ mua những cổ phiếu mà được coi là thị trường nó coi là tốt nhất thì kiểu gì em cũng thắng vâng. không cần phân tích gì cả nhưng mà những con đấy nó vẫn tốt nhưng mà rồi nó sẽ đến phá xuống thì lúc đấy là gì ạ à? thì lúc đấy là các cái lý thuyết của em sẽ đổ vỡ cho nên là trong cái quá trình một pha lên thì thường nó kéo dài khoảng hai ba năm thì một cái pha đấy mà những người nào mà mới chơi hai ba năm thì sẽ hoang tưởng sẽ tưởng rằng là mình biết hết mọi chuyện thiên hạ rồi mình tài quá ừ. và mình sinh ra như là để để để để trở thành nhà đầu tư tài chính ừ. nhưng mà yên tâm đi khoảng độ hai ba năm sau thì thấy là gì tất cả những cái kiến thức của mình đều đổ vỡ hết <laughs> và đặc biệt là đọc sách tại ờ. vì đọc sách thì nó nó chỉ là kiến thức thôi ờ. kiến thức thì nó chia là cái cái của chúng ta nó có mấy mấy loại nhé thứ nhất là nhận biết hiểu biết biết và đọc sách thì ông chỉ dừng ở chỗ biết thôi ờ. hiểu yeah. xong rồi đến chỗ gì ông giác ngộ ông muốn giác ngộ <laughs> thì ông phải gì trải qua một cái quá trình có kinh nghiệm ờ, kinh nghiệm đấy giác ngộ là dựa trên cơ sở kinh nghiệm thì trải qua một cái quá trình ông đầu tư rất là dài thì ông mới có nhiều lần thì cuối cùng ông mới giác ngộ à. là sách nó nói thế thôi chứ mà làm thế là chỉ có toang <laughs> ok vâng, vâng. thế là là chúng ta có cái kiến thức riêng cái cái thứ ba là gì là đến cái ngưỡng cao ấy thì nó lại lộ lại từ đầu là gì là bắt đầu từ tổng quan à. nhưng khi chúng ta mới bắt đầu đầu tư thì chúng ta sẽ không bắt đầu từ tổng quan à. mà chúng ta sẽ bắt đầu từ rất chi tiết à. và đây chính là cái chết thế thì một cái người thầy giỏi là người thầy đầu tiên phải dạy cho trong trò tổng quan à và một cái người mà tự học giỏi là đầu tiên phải đi tìm hiểu và giác ngộ về tổng quan trước đã vâng. phần chi tiết không quan trọng vâng. em có nhận không vâng. nếu em mua mã cổ phiếu tốt trong một cái pha lên mạnh kiểu gì vâng. em trả thắng vâng. không cần phải phân tích ngày xưa em học trường chuyên ờ. thì uh, các thầy các thầy rất là giỏi uh -huh. thì ừ mới được dạy trường chuyên Đúng rồi. thì thông thường là bọn em thì thường có một cái lợi thế vượt trội so với cả các bạn trường phổ thông ừ. tại vì tại vì là những người thầy của mình là dạy cho mình về cái phần là là tại sao cái bài toán nó lại như vậy ừ. là nguyên, nguyên lý này vâng đúng rồi thì sau đấy là khi mà có cái bài toán tương tự như vậy là làm ờ. cái thể nghĩ ra à. ngay cái này nếu mà chỉ học thuộc ấy thôi dựa trên nguyên lý nào đúng không vâng đúng vậy chính xác cái đấy là hoàn toàn đúng đấy vâng. thế thì uh, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có hai hai vấn đề vấn đề thứ nhất là chúng ta là tổng quan tổng quan thì ờ, tổng quan về mặt gọi là biểu đồ thì à. chúng ta phải phân tích được là gì pha lên pha xuống và trong đấy đặc biệt là chúng ta phải có công thức để xác định điểm đảo chiều ừ. ok vâng. nếu mà bạn không tự rút ra được bạn đọc sách mà hoặc là mọi thứ mà bạn không rút ra được thì bác bạn bắt buộc bạn phải gì? tìm một sư phụ để người ta dạy cho vâng. nếu mà không có sư phụ nào dạy thì đến anh không dạy cho <laughs> vâng. ừ, đương nhiên phải có mâm xôi vâng, vâng con gà vâng, phải có vâng, lễ vâng, vâng. chắc chắn là sẽ ừ, chắc chắn là như vậy vâng. ok cái thứ hai là tổng quan về tư duy tư duy là gì chúng ta phải lấy nguyên lý và quy luật làm trụ cái này là sai lời sai sai lầm rất lớn của đám đông này tức là phần lớn tất cả chúng ta khi mới lên đọc một loạt sách kinh tế và chúng ta chỉ căn cứ vào các thông tin kinh tế để giao dịch thôi vâng. ok vâng. kể cả thông tin tổng quan vâng. tổng quan người ta nói là gì là thị trường cổ phiếu nó nó như là hàn thư biểu của nền kinh tế ừ. tức là kinh tế lên thì thì thì, thì cổ phiếu lên thì cổ phiếu lên chứng khoán lên và kinh tế xuống thì chứng khoán xuống chẳng hạn như thế nhưng mà thực ra có phải đâu đấy vừa rồi chúng ta vừa trông một cái pha để gần 2 năm là thị trường lên như điên trong khi kinh tế thì cả thế giới là ngắc ngoài ừ. xuống xuống vâng. rất rất rất nặng mình cứ nhìn số thế thôi chứ còn thực ra nó xuống rất nặng mình ừ. nhìn từ gia đình mình là ra hết mà ừ. gia đình này xã hội này thành phố này mình sẽ biết là có xuống xuống rất ác bây giờ rất nhiều người thì đói rất là đói không có cơm mà ăn theo nghĩa đen ok à, cái tổng quan thứ ba là chúng ta phải hiểu được rằng là gì là trong một cái quá trình đầu tư thì nghĩ càng dài thì càng tốt nhưng dài quá thì nó lại không phù hợp vâng. cho nên tốt nhất là gì chúng ta hãy chọn những cái mã cổ phiếu mà chúng ta cho rằng từ thời điểm chúng ta mua sau 3 đến 4 tháng kiểu gì chúng ta cũng có lợi nhuận vâng. thế nếu mà bạn tính được lợi nhuận bao nhiêu thì bạn là chuyên gia rồi yeah, à, bạn vâng. không phải hỏi tôi còn nếu bạn không tính được lợi nhuận khoảng bao nhiêu thì lại đến tôi yeah, à, vâng. tôi lại dạy cho bạn vâng. để bạn sẽ có thể tính được tương đối chính xác vâng. chính xác khoảng 8 90 phần trăm vâng. là mua cái cổ phiếu này sau khoảng 3 đến 4 tháng thì lợi nhuận mình đạt được khoảng bao nhiêu vâng. cái này rất quan trọng nhé vâng. phần lớn đám đông là chỉ mua thôi thấy nó lên ù ừ. thì mình mua mua xong lại xuống vù vù ok vâng. xong rồi xong rồi vừa bán thì lại lên ù ừ. Đó. tại vì là gì người ta tính theo đơn vị ngày thường là các nhà của đầu tư tốt ấy, là bao giờ người ta tính theo đơn vị tháng ừ. chứ không bao giờ người ta tính đơn vị ngày ừ. tính đơn vị tuần đã là ve chai rồi nhá tính đơn vị ngày thì là giống đánh bạc vâng. Ừ. À, thế thì uh, hôm nay là còn, em rất là cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ rất bổ ích của anh. Ok, vâng. đứng về việc là <laughs> đối với một nhà đầu tư mới bắt đầu ấy thì vâng. phải nghiên cứu những cái gì ấy thì uh, anh nghĩ là anh sẽ dành cho em 4 buổi. Vâng. Tức là sẽ có bốn chương trình, còn vâng, vâng. đây là chương trình đầu tiên. Vâng, vâng. Chúng ta nói về những cái tổng quan rồi vâng, nói về nguyên lý một chút. Cái buổi thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục và có những thứ còn thú vị hơn. Vâng, vâng. Em cảm này là khai, tâm thôi. Vâng, vâng, cảm ơn vâng, em rất vâng, nhiều vâng, nhé. Vâng, Ok. Chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Không ạ. À.